Ok hello, chào mừng tất cả anh em tiếp tục quay trở lại với cái kênh uh, tiếng số kèo cũng như là cái kênh uh, tiếng bóng đá nhé. Thì tại kênh tiếng số kèo, tiếng cũng đã lên cho anh em đến uh, ờ, 3 trận đấu uh, vào uh, khuya ngày 26 tháng 3 cũng như rạng sáng ngày 26 tháng 3 đấy. Thì anh em có thể thích mã kèo nào anh em có thể vào tham khảo mã kèo đó. Mà góc brazil Rajin giao hữu này, rồi có TA với Well à, uh, Elgo lúc 2 giờ 45 này. Đó rồi 23 giờ ngày 26 tháng 3 cũng có trận Anh với Ukraine này rồi uh, ờ, Scotland Cyber vào ngày 21 giờ ngày 25 3 này nói chung rất nhiều mã kèo anh em cứ vào kênh anh em kết mã nào thì anh em uh, uh, xem video tham khảo mã kèo đó Ok thì tiếp theo đây Tiến sẽ lên thêm cái video nhận định và phân tích một trận đấu tại Euro tại cái kênh uh, Tiến bóng đá nha anh em thì Tiến sẽ lên video tại cái kênh này thì uh, Tiến sẽ đẩy kèo cũng như nhận định và phân tích cho anh em cái trận đấu giữa cái thằng uh, Belarus với uh, Thụy Sĩ nha anh em đó thì trước tiên nói về à, phân tích về à, cũng như nhận định hai cái đội này thì anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái à, tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra trong cái cuộc đối đầu này nhé anh em đây thì hiện tại à, nhà cái đánh giá thụy sĩ rất là cao chiến thắng rất là cao khi mà đưa ra mức chấp lần lượt là 1.5 này 1.75 cùng với hai hòa cả chặn đấy cùng với đó thì còn có mã số tài xỉu cả chặn là từ 2.5 cho đến 3 hòa thì hiện tại à, tiến nhận định cho anh em cái trận đấu này khá là sớm vì tiến phải làm từ rất sớm để để có thể nhận được cái đề xuất từ cái youtube nên anh em mới có thể tham khảo được cái mã kèo này đó cho nên anh tiến nói trước là những gì tiến nhận định chỉ là nằm ở cái mức mã kèo là tham khảo rồi nhé anh em đó không có gì là chắc chắn ở đây cả chỉ là tham khảo thôi vì chưa có nhiều cái thông tin chính thức về hai đội cũng như chưa có biết được cái đội hình ra sân ok cho anh em thì uh, trước tiên anh em nhìn vào tỷ lệ kèo này coi thấy hiện tại à, Thụy Sĩ đang được đánh giá rất là cao cũng như về cái mã kèo mà tỷ số này anh em thấy không à, mã kèo tỷ số thắng 2-0 dành cho Thụy Sĩ với mức là bỏ một ăn năm nhưng ngược lại nếu mà anh em chơi cái kèo tỷ số là bỏ à, tỷ thắng 2-0 trần Belarus à, trước thụy sĩ thì anh em bỏ một ăn đến 100 đấy đánh giá cái tỷ thắng nha cho thằng Peru này trước thụy sĩ rất là thấp luôn thì khi mà anh em cầm một cái trang anh em chủ động chơi thì anh em có thể quan sát được nhiều cái mã kèo như tiếng đó thì anh em có thể à, vào ra được nhiều mã kèo có thể vào cũng có thể bán được rất là nhiều mã kèo luôn khi mà anh em cầm cái trang chơi thì nó chủ động hơn rất là nhiều không cần à, phải chơi báo ngoài qua thầu qua cò hay là phải báo trước ba bốn tiếng gì hết đấy những anh em nào mà đã có kinh nghiệm chơi banh bóng nhưng chưa tìm được một cái trang uy tín để chơi vẫn còn phải chơi báo ngoài qua thầu qua cò thì cứ liên hệ ngay cho tiến qua cái zalo hoặc cái telegram đó ở phía dưới góc màn hình này nè tiến sẽ à, hướng dẫn cũng như chia sẻ cho anh em một cái trang chơi uy tín nhất ok cho anh em à, và đặc biệt đặc biệt là những anh em nào mà đang thua tha sao bờ đó đang thua tha sao bờ đặc biệt là ở ờ, vòng loại World Cup uh, ờ, 2022 vừa rồi rất là nhiều anh em sao bờ luôn những anh em mà muốn gỡ gạt tại cái Euro này đó, muốn đi cùng Tiến ở những chặng đường phía trước muốn lấy những mắc kèo chuẩn chuẩn nhất thì cứ liên hệ cho Tiến qua cái Zalo 0963731346 hoặc là Telegram phía dưới góc màn hình này đó thì nhóm của tiến là tiến nhắc lại nhóm của tiến hoàn toàn miễn phí không thu một đồng lọc lá nào từ anh em hết anh em nhớ nha không thu phí lọc lá gì hết chỉ cần anh em có một cái số vốn tối thiểu là một củ hai củ trở lên vài trăm thì đừng có liên hệ tiếng làm gì nhớ nha anh em thứ hai là anh em phải chơi cùng trang với tiếng như thế này này đó chủ động cầm cái trang mà chơi thích vào mã nào vào mã đó rồi anh em mình chơi cùng trang tiếng mới có thể kiểm soát được các mã kèo để cho anh em vào uh, à, giữa dặn cũng như là là dằn lại kèo gung hay kèo tỷ số gì đó để tránh cái việc thua tha và kiếm lãi trong à, à cái bộ môn mình bóng này thì à, đáp ứng đủ yêu cầu đó muốn vào nhóm cùng đồng hành với tiến muốn kiếm cơm gạo thì cứ liên hệ ngay cho tiến nha ok thì trước tiên trước khi mà mà đưa ra tỷ lệ kèo mà tiến chọn ở mà ở ở cái tỷ lệ kèo của trận đấu này thì anh em hãy cùng tiến đảo qua cũng như phân tích và nhận định về cái cặp đấu này trước nhé đây thì trước tiên nhìn vào bảng xếp hạng FIFA đây anh em có thể thấy chủ nhà belagu đứng ở thứ 97 FIFA còn à, đội khách thụy sĩ được xếp đến à, thứ hạng 12 tại à, bóng đá thế giới hiện tại đó và thụy sĩ bỏ xa cái thằng Belugu này đến 85 bậc trên bảng xếp hạng đó một con số rất là xa nha anh em vì vậy mà mã kèo chấp lên đến 1.5 thậm chí là hai hòa cho đến hiện tại đấy thì anh em nhìn vào cái cái uh, uh, đội hình ra sân của hai đội này đây tiến sẽ cho anh em xem về cái đội hình triệu tập của hai đội đi cho nó rõ ràng hơn trước tiên là chủ nhà của Belugu nha trước tiên là đội chủ nhà Belugu thì uh, huấn luyện viên của cái ờ, đội tuyển này đã triệu tập những cầu thủ có thể nói là tốt nhất của đội bóng nhưng mà anh em có thấy những cầu thủ này đều thi đấu các câu lạc bộ tại châu Âu tuy nhiên thì các câu lạc bộ này đều nằm ở mức tầm trung thôi đều và và không có cái sự nổi tiếng để cho anh em uh, biết nhiều về các cái đội bóng này đúng không anh em đấy thì đây uh, cũng không có nhiều điều để nói về cái đội chủ nhà belagu khi mà cái đội hình của uh, uh, cái đội tuyển này đều là đến từ các câu lạc bộ khá là lậm khá là lạ đến đối với anh em cũng như là đối với tiến đấy thì uh, bước sang bước sang cái đội hình uh, được chiều tập của đội tuyển thị sĩ đây thị sĩ thì anh em có thấy này trước tiên trước tiên là ở hàng tiền đạo thì có cái sự xuất hiện của Embolo chơi đang đá cho Monaco đấy cùng với đó là Sunbird uh, uh, tiền đạo uh, Noah Okafor nè đó còn có Seferovic này đấy rất là nhiều tiền đạo đang đá rất là tốt đặc biệt là cái tiền đạo trẻ tuổi Embolo này thì anh em cũng nhớ là thị sĩ hiện tại đang đặt niềm tin vào cái tài năng trẻ Embolo này rất là nhiều đấy đây là nòng cốt của cái uh, tiền đạo uh, uh, tấn công của thị sĩ ở bóng đá hiện tại nha anh em còn hàng tiền vệ thì có sự xuất sắc của Ithaka đang chơi cho Arsenal rất là cháy luôn nè có thể nói là nhạc trưởng của hỷ sĩ là ở là Ithaka cùng với uh, Sawigi đấy thì cái cặp đôi này chắc chắn sẽ uh, uh, khuấy đảo đi cái hàng uh, phòng ngự cũng như là cái cái cái kiểm soát bóng trước uh, đội chủ nhà Belarus đúng anh em đó ngoài ra còn có uh, tiền vệ trẻ Yakiria của Chelsea nữa này đó nhiều cầu thủ rất là chất lượng luôn còn ở hàng hậu vệ thì có được uh, ờ, Ankaji của Man City cũng như là uh, Fabian Cha của Newcastle đó được Rodriguez của Tugano thì những cầu thủ rất là chất lượng đặc biệt là có cụ có thủ hai thủ thành uh, hai thủ thành đang bắt rất là hay tại giải vô địch quốc gia Đức nha anh em đó chính là Kubet của Dortmund này hay là Summer của Bayern Munich này đó một đội hình có thể nói là khá là chất lượng dành cho cái thằng uh, Thụy Sĩ khi mà phải làm khách trên sân của Belarus vào cái trận cầu à, đêm nay đấy thì đây là cái đội hình ra sân dự kiến của hai đội Belarus ra sân với sơ đồ 541 còn Thụy Sĩ ra sân với sơ đồ 442 với hai tiền đạo mũi nhọn là Okafor cùng với Embolo còn bên phía uh, chủ nhà Belarus thì Hinsiki chính là tiền đạo mũi nhọn duy nhất của cái bóng này thì đây chỉ là cái đội hình mà dự kiến ra sân của chuyên gia nhận định đưa cho anh em tham khảo thôi nên chắc chắn không có gì là là chắc chắn ở đây cả nha anh em đấy đây chỉ là tham khảo thôi chắc chắn là trước giờ bóng lăn thì cái đội hình nó sẽ thay đổi rất là nhiều đó anh em nhớ nha thì tiến sẽ không nói nhiều cái đội hình dự kiến này thì nhìn vào cái bảng đấu nhìn vào cái bảng đấu anh em có thấy là hiện tại bảng đấu này có đến 6 ờ, đội thì chính thị sĩ là cái đội mà à, có tỷ lệ à, có khả năng là dẫn đầu bảng ở cái bảng đấu này đó à, cũng như là belagu hay là à, Romania và uh, Iran đó Kosovo và Andorra thì chắc chắn các bóng này sẽ cạnh tranh cạnh tranh những cái suất còn lại đó thì Iran cũng uh, ở mùa ở mùa giải đội tuyển uh, Euro lần này thì cái đội bóng này cũng chịu tập lên những cầu thủ rất là chất lượng nha anh em đó cho nên chắc chắn thị sĩ chỉ phải gặp uh, chỉ phải làm khách trên sân của Belarus ở lượt trận đầu tiên chắc chắn là thị sĩ sẽ uh, tìm đến một chiến thắng và hướng đến một cái tỷ số có lợi cũng như là dẫn đầu bảng xếp hạng hiện tại đúng không anh em đó thì anh em xem qua về cái phong độ của hai đội nhé trước tiên chủ nhà uh, chủ nhà Belarus thì đang trải qua cái chuỗi 10 trận thi đấu gần nhất chỉ có được 3 chiến thắng, 3 trận 4 trận thua và 3 trận hòa. Đấy, và trong đó thì có đến hai chiến thắng đến từ những trận đấu giao hữu rồi. Đó. Còn tại giải Nation Cup thì gần như là cái thằng Peru này không biết được cái mùa chiến thắng luôn em. ba thua ba hòa ở 6 trận tại Nation Cup này. Đó và mới đây, mới đây tại hai trận giao hữu ờ, gần nhất vào tháng 11 năm 22 thì Belarus đã thắng được Syria với số 1-0 trên sân khách cùng với đó là là cái trận thua 2-0 trước Oman đấy thì cái phong độ này khá là tệ của uh, ờ, Belarus nha anh em nhưng mà cũng không không có đáng trách cho Belgu khi mà đội bóng này chỉ là một cái đội bóng nhỏ thôi đó một đội bóng mà mà được ship có thể là ngang trình với đội tuyển Việt Nam của mình thôi đấy còn về Bồ Đào Nha Bồ Đào Nha uh, xin lỗi anh em còn về uh, Thụy Sĩ thì anh em có thể thấy là cái phong độ của Thụy Sĩ uh, khá là tốt đó thị sĩ có được 5 chiến thắng 5 trận thua ở 10 trận thi đấu gần nhất và các trận thua của đội tuyển thị sĩ đều thua các trước những ông lớn hơn em như trận thua 04 trước Bồ Đào Nha này thua 01 trước uh, Tây Ban Nha này đó rồi thua 02 trước Rana trong trận đấu giao hữu nè thì trận đấu giao hữu này chỉ là thử nghiệm đội hình thôi rồi trận thua trước ông lớn Brazil tỷ số 1-0 và mới đây nhất là cái trận thua 6-1 trước Bồ Đào Nha tại uh, uh, World Cup vừa rồi đấy thì toàn thua trước những ông lớn hơn em nên không trách được thị sĩ được đúng không Ngược lại thì cái thằng Balogu này đều đối đầu với những đội bóng nhỏ tầm trung thôi nhưng Balogu vẫn không tìm kiếm được một chiến thắng nào. Đấy, chỉ có được một trận thắng trước Syria trận giao hữu thôi. Thì cái trình độ hai đội chênh lệch nhau rất là lớn. Đó, và trong lịch sử đối đầu thì anh em cũng có thể thấy là Thụy Sĩ chiếm hoàn toàn ưu thế khi có được 3 chiến thắng ở 3 trận gặp nhau gần nhất, đúng không? Đó, thì hai trận đối đầu à, Thụy Sĩ toàn thắng là ở năm một ở năm 99 rồi anh em. Rất là <coughs> xin lỗi anh em vì tiếng hơi bệnh nên ờ, <coughs> đó thì hai trận gặp nhau gần nhất rất là xa rồi anh em cũng như là mới đây vào năm 2017 này thì thụy sĩ cũng đã có một trận giao hữu trước Belagu và đã giành chiến thắng tối thiểu với số 1-0 và hiện tại thì đội hình của thụy sĩ phải nói là rất là mạnh so với cái thời điểm này nha anh em cho nên với cái tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra hiện tại chấp 1.5 là tiếng thấy khá là hợp lý dành cho thụy sĩ trước Belagu đấy và với những gì mà tiến đã phân tích cũng như là thị sĩ sẽ phải làm khách trên sân của cái thằng Belugu ngày hôm nay thì tiến sẽ cho anh em xem thêm cái tỷ lệ sân khách cũng như sân nhà của hai đội thì đây thì anh em có thấy chủ nhà Belugu à, ờ, khi mà được thi đấu trên sân nhà thì không biết mùi chiến thắng khi có một thất bại và hai trận hòa trong ba trận đấu gần nhất đều đối đầu với những đối thủ ở tầm trung đó đối thủ yếu thôi còn về ờ, cái thằng thị sĩ thì 6 trận làm khách thì thị sĩ tuy chỉ có được hai chiến thắng và 4 thất bại nhưng như Tiến đã nói thì bốn trận thua của thị sĩ toàn thua trước những ông lớn của bóng đá thế giới đấy cho nên với những gì mà Tiến đã phân tích cũng như với cái mã kèo hiện tại và chắc chắn thị sĩ ra quân ở trận đấu này sẽ muốn kiếm 3 ờ, điểm để uh, dẫn đầu các bạn xếp hạng và nắm cái lợi thế trong tay đấy cho nên Tiến sẽ ưu tiên cho anh em là vào cái mã kèo là thị sĩ chấp 1.5 cả trận nha anh em đây thì do Tiến nhận định cái trận đấu này khá là sớm nên chưa có được uh, Ờ, cái đội hình ra sân chính thức cũng như là chưa biết được ờ, cầu thủ nào chơi với ờ, sơ đồ nào hay là công hay thủ rồi có những cầu thủ đá chính nào ra sân đấy nói chung đây chỉ là cái mã kèo mà để tham khảo cho anh em thôi anh em thấy hợp mã anh em có thể vào còn không thì có thể vào ngược lại ok cho anh em còn những cái mã kèo chuẩn hơn thì trước giờ bóng lăn tầm một tiếng đồng hồ đó lúc đó thì có những cái mã kèo chuẩn khi mà tiếng nắm bắt được cái đội hình từng cầu thủ đó thì lúc đó tiếng sẽ đẩy cái mã kèo chuẩn hơn lên trên nhóm trên theo được cho anh em lúc đó tiến sẽ đẩy lên nhóm cho anh em đặc biệt là những mã kèo thẻ hay kèo góc kèo gung gì đó ở trước giờ bóng lăn đi tiến sôi rất là kỹ và tiến đẩy lên nhóm à, thì đây chỉ là mã tham khảo rồi nhé anh em kết thì anh em vào còn à, muốn chắc hơn thì cứ tốt nhất cứ vào nhóm của tiến đi thì ok à, tiến cũng sẽ không nói nhiều ở cái video này đó anh em đang thua tha ở vòng loại world cup muốn gỡ gạt tại euro này thì uh, tiến sẽ giúp đỡ anh em chỉ cần anh em có một số vốn tối thiểu một hai củ trở lên và đặc biệt phải có một cái số tài khoản ngân hàng để chơi cùng cái trang với tiến